thằng chạy sẽ quay nhưng mà yêu em thiệt lòng vì vậy cho nên em phải cứ đó là mình đâu có sống sai Tiền không xin của ai bằng tay ta kiếm ra Thằng gậy rider nhưng mà tương lai mình mờ Nhiều thằng xa cơ bây giờ đang trên bàn thờ Mà em có biết đâu nhìn y như che trâu Làm ăn đâu có lo tiền mẹ cha nó cho Em chê anh nghèo thì thằng này chạy xe quay tên xe ăn đèo bạn bè chuyện gì không hay Đừng đòi hỏi quá cao một ngày sẽ té đau Chỉ cần mình có nhau thì dù nghèo cũng có sao Anh kia sang giàu tiền nhiều còn chạy rider bao em xinh đẹp nguyện cầu được gặp trong mơ cuộc đời chỉ bị chơi là một thằng dở hơi chẳng chịu được gió sương vì ở nhà mẹ rất thương à em luôn thắc mắc sao trai đẹp lắm thằng điêu đến bên nhau vì vật chất thì đừng mơ có tình yêu em là một cô con gái hám tiền của không chung tình thì làm sao mà em có thể bắt người ta phải thương mình em nói mấy thằng trai đẹp ăn rồi quất rồi tiêu không nhưng em phải xem lại mình có thiệt thương người ta không em mê tiền hơn mạng sống và chỉ thích được nuông chiều em thì biết tất cả mọi thứ nhưng mà lại không biết biết điều Buồn chi em vào đây xem thân rải nơi Mà em quên mấy tháng trước hôm qua đang đi cùng ai Bạn gái nó đêm không hết trên bàn tay Vậy mà tại sao em lại muốn lao đầu vào Rồi ngồi tháng chấm chai giờ không tin thằng nào Là do em ham thôi lời yêu trên que môi Vậy mà em cũng tin giờ chỉ biết tin thinh Muốn tiền muốn tình nhưng đừng quên bản thân mình Tới thời buổi này đâu quay Vẫn còn đứng ở đây Cuộc đời lắm rủi may thằng Thánh đôi lúc cũng phải sai Anh khóc như mưa đâu sẽ lòng vì yêu em Còn em thì làm trò cười cho người đời người ta xem Vì thế nên em phải biết Em cay đắng trong tình yêu Để em hiểu được cái cảm giác khi mà quay những thằng đẻo tôi đi thả thính mấy thằng trẻ trâu nhìn muốn bệnh Hay đi xe quay vậy đó nhưng mà tâm hồn nó tịnh Cuộc sống cần phải thông minh nhưng luôn một lần thì cũng đáng Lấy điều đó để làm kinh nghiệm cho dù có đau cũng phải gán Ước là đời của em giàu sang chắc mà tương lai ngày mai Cầm tiền trong tay thì em chấp nhận cuộc sống mình sai Đừng gọi điện thoại chờ chết bằng lại mình làm ra mới hay Vì cuộc đời này có nhiều mùi vị hãy thử một lần nếm đắng cay đi như chém châu làm ăn đâu có lo tiền mẹ cha nó cho không bỡn xe rồi